như những bạn nào đã xem video ở trên kênh của Sammy thì chắc bạn cũng biết Ừ, hình như là video ngày hôm qua nghe hay là ngày hôm trước vậy đó mình quên mất rồi thì video đó bạn Sammy đã giả dạng thành em bé để trôi mình phá mình quá trời luôn cho nên hôm nay mình rất là tức mình rất là cay rất là giận luôn có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi chị Sam đã cho anh như vậy rồi thì anh phải cho ngược lại chị Sam đi chứ không thể nào tha thứ cho chị Sam được <laughs> chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã quyết định mình cũng sẽ đóng giả thành em bé để cho Sammy nha các bạn nha uhm. thôi không nói gì làm gì nữa bây giờ mình sẽ biến thành em bé ngay ngay lập tức để cho các bạn xem mình dễ thương như thế nào khi biến thành em bé nha các bạn nha ok chuẩn bị coi mình nè ủng bà là ủng bà là ủng bà là em bé biến hình bừng chiêu đó mấy bạn ơi ủa mà khoan từ mình thấy có gì đó hơi sai sai thì phải Ủa khoan, cái này đâu phải skin em bé đâu Cái này là skin già mà trời Hơi nhầm rồi, nhầm rồi, trời biến thành em bé Biến nhầm thành ông già rồi bạn ơi, không được được <laughs> Để mình biến lại, để mình biến lại Ủm mình là, mình là hóa thành em bé nào Let's go Rồi, ok các bạn ơi Mình đã hóa thành em bé đó bạn ơi Đó, giờ, rồi, ờ, rồi xong em bé lùng quá Không thấy cái đầu mình đâu luôn các bạn ơi Mình phải ngước lên trên cao nè Ok, đó, bạn thấy mình biến thành em bé chưa em mà khoan, hình như em bé này có vẻ nhìn hơi mập mấy bạn ơi Ờ, ừ ha, sao tự nhiên mình biến thành em bé như mình nhìn nhìn mình mập quá vậy ta hay nếu như bạn không biết à, thì lúc mà phong còn nhỏ bạn phong rất là mập luôn cho nên á là khi mà vào trong minecraft phong biến thành em bé thì phong cũng phải mập mập mũm mỉm dễ thương như thế này các bạn hiểu không đó ok thôi nói chung mập mập thì nhìn cũng dễ thương mà rồi bây giờ mình đã biến thành em bé nè thì nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây tất nhiên là phải qua bên nhà của sammy rồi chứ còn làm gì nữa ok để mình qua nhà của sammy nha các bạn nha qua nhà qua nhà nào uhm, đây đóng cửa nhà lại Bảo đảm với bạn là hôm nay á là mình sẽ cho anh Sammy gọi là khóc luôn cho bạn coi nè Đó, ờ, cho anh gọi là cho Sammy khóc luôn nha Đó, ờ, <laughs> cho như vậy nó mới ép bạn hiểu không Đó, ok rồi bây giờ mình ra trước nhà Sam nè uhm, Khoan Hình như lần trước mình nhớ là Sammy gọi là Đã gọi là xây một cái gì ta Một một cái nôi dành cho em bé ở trước nhà Như vậy mới giống em bé Đúng rồi ok Giờ mình sẽ xây luôn nha các bạn nha Đầu tiên là phải mình phải đập mấy cục này ra trước Trời ơi cái gì đâu mà Mấy cục đá này khó đập quá gì ta dạ. Trời ơi đập nhanh lên cô ấy Thôi chắc là do mình biết thành em bé cho nên là mình đập hơi lâu các bạn ơi ừ, Cũng đúng Tại vì giờ mình là em bé mà Ok Sau đó mình sẽ lắp mấy cái thảm lên như thế này rồi mình sẽ lắp mấy cái cửa vô à, Để cho nó thành một cái chỗ mà em bé hay nằm đó bạn à, Ok đập này ra nữa ờ, Nhanh lên coi lâu quá vậy Rồi ok Đó Rồi xong Vậy là xong một cái nôi dành ừ. cho em bé <laughs> Mình chỉ cần ngồi trong đây Sammy chỉ cần bước ra ngoài nhìn thấy mình là Sammy sẽ kiểu Trời ơi, ở đâu ra một em bé trai dễ thương cute phô mây que dữ vậy trời Đó, bây giờ mình sẽ À, mà khoan, còn cái này nữa bạn ơi Mình quên mất, chúng ta cần phải viết một cái bức thư Để cho Sammy không nghi ngờ đó Tự nhiên không ở đâu có một em bé xuất hiện ở trước nhà Bảo đảm Sammy sẽ rất là nghi ngờ Cho nên mình sẽ phải viết một cái bức thư để gửi cho Sammy nha Ok, rồi ok Thì đầu tiên mình sẽ ghi cái gì trước bây giờ ta à, Chắc là sẽ là chào chào Sammy đi nha Ok chào Sammy xinh đẹp Đó phải khen người ta trước bạn hiểu không Mình phải khen người ta trước đó Tôi tên là Phương Cận đi Đúng rồi mình sẽ đặt tên là Phương Cận đi bạn ơi Đó Phương Cận Hôm nay tôi muốn à, Sao mình ghi sai chính tả vậy ta Tôi muốn nhờ à, bạn nhận nuôi em bé à, đáng yêu đó phải ghi đáng yêu vô mày hiểu không tại mình đáng yêu thiệt mà đáng yêu này à, một ngày giúp tôi à, à, vì à, tôi đang à, bận à, một số việc quan trọng Đấy, ok vậy đi đó đơn giản vậy thôi bạn hiểu không đó rồi à, thôi chắc không cần ký tên nữa nha ok vậy là xong rồi <laughs> rồi bây giờ thì mình chỉ cần gọi là ngồi đây đợi sam thôi à, mà khoan nếu như mà mình để cái giọng này á thì sammy sẽ nghi ngờ mình phải đổi lại hành giọng em bé bạn ơi Alo alo alo alo một hai bốn alo Ồ ờ, ok mấy bạn ơi Giọng của mình đã biến hành giọng của em bé nè Bạn nghe gọi là giống em bé chưa Ờ mặc dù ờ, nhìn nghe nó vẫn còn hơi kiểu gọi là um, Chưa được em bé lắm Nhưng mà nếu mình chỉnh gọi là nghe giọng em bé quá Thì mấy bạn sẽ nghe rất là khó nghe luôn Cho nên mình chỉ chỉnh gọi là bình thường như thế này thôi Ok vậy thôi được rồi Ok rồi bây giờ mình sẽ ngồi đây À quên nhấn chuông trước đã uhm, nhấn chuông nè rồi sau đó vô đây ngồi oe oe có ai không cứu tôi với oe oe sao thấy ai xuống vậy gì mà ác độc vậy trời thấy con nít khóc mà không xuống vậy oe oe có ai không hình như là ra ra ra ra trời ơi buồn quá ủa ai đây cô cha ủa em chào chị Em chào chị xinh đẹp Trời ơi trời Chữa trong cái làng heo tim này mà có một đứa em bé nhìn nó xấu dữ vậy Ủa, trời, trời, trời ơi đáng lẽ là phải khen mình dễ thương sao tiền kêu mình xấu trời gì mà kỳ vậy trời ơi nghe bực rồi nha nghe tức rồi nha à, ừ, ừ, chị ơi chị nói như vậy em dễ thương như vậy mà chị kêu em xấu sao khoan từ quăng quyển sách ra nè à, ờ, chọi quyển sách nè đó ok ừ, gì em chị ơi chị đọc quyển sách đi chị đâu trời ơi trời tự nhiên con cuốn sách rồi mặt gì vậy đọc chuyện cho em nghe hả sao vậy không phải chị đọc đi là chị hiểu à rồi chị đọc nha Ahem. Chào Sammy xinh đẹp Ủa sao sao sao em biết tên chị À dạ đâu cái này đâu phải là em viết đâu Cái này là mẹ em viết á chị ơi à, Hợp lý Chào Sammy xinh đẹp Tôi tên là Phương Cận Hôm nay tôi muốn nhờ bạn nhận nuôi em bé đáng yêu này Một ngày giúp tôi vì tôi đang bận số việc quan trọng Ủa Phương Cận lai ai ta À dạ ta... Cận á là mẹ của em á chị Hôm nay à. mẹ của em <laughs> Mẹ của em đi đi công việc bận gì đó Mẹ của em không có nhờ ai nuôi được em hết Cho nên mẹ em mới dẫn em đến đây Xin chị thương em Cô mang một cô bé À nhầm dạ, không phải cô bé Cô mang một ờ, em bé đáng yêu dễ thương như em một ngày thôi chứ không thôi em ở ngoài đây thú dữ nè cọp heo voi đồ cái kiểu nó mà thấy em á là em sẽ ăn thịt nó luôn á trời ơi chị thương bọn nó cho nên là hãy chị hãy cứu em đi không thôi em ăn thịt hết bọn nó em lột da bọn nó chị ơi Hmm. Chà chà chà chà, ghê dữ nha, mặt là xấu còn ăn thịt động vật nữa hả? Rồi, đều... em giờ Đúng em đã thật chị chứ à. khủng long em còn ăn được nữa chứ đừng có nói là dôi. Trời đất ơi, trời vậy em là gì ta điềm tàn của nhân loại cho đâu ra gì nhận nuôi em có như lo em ăn thịt chị không vậy? Thôi chị yên tâm đi, chị giỏi ẹt à, ai thèm ăn thịt. Trời ơi trời người ta xinh đẹp mỹ mừng mới bao nhiêu mà thôi được rồi Thôi bây giờ chị là một người rất là tốt nên thôi em vô nhà chị đi Quá trời ơi à. em vui quá em trời ơi bạn ơi dễ dụ dễ sợ <coughs> ôi trời ơi em không ừ. ngờ ở trong làng hero team lại có một người tốt bụng giống như chị vậy đó đã vừa xinh đẹp rồi mà còn tốt bụng nữa ừ, em yêu chị ờ tất nhiên rồi trời ơi chị lúc nào cũng xinh đẹp đó nhưng mà không phong cần lúc nào cũng che chị chỉ có em nói đúng thôi không sự thật là dạ, đúng dạ. có một phải không không biết dạ, có hai rồi em vô đây ngồi nè dạ, dạ. ôi chị ơi em nói thiệt cái chị luôn á từ sáng giờ á em bị nhốt trong cái nồi em đói bụng quá trời quá đất mà em chưa có ăn gì hết trơn á chị có cái gì cho em ăn không Trời ơi, trời con nít hả? Từ từ, con nít thì mình chưa bao giờ nuôi mấy con nít uống à nít uống sữa đúng không ok chị ba sữa cho em uống nha dạ Hả dạ chị? rồi sữa sữa ủa em uống sữa gì em ạ à, em sữa à... heo, sữa khủng long sữa là châu chấu sữa dán ờ, cái gì ta có sữa dán nữa vậy à, chị à, có à, sữa khủng long không em uống sữa khủng long á khủng long mà ok chị có sữa khủng long rồi đây sữa ủa vậy có luôn hả rồi vậy có chứ sữa hình con khủng long đây đó cái chị có thôi đây sữa hình con khủng long cảm ơn chị trời em đang khát sữa nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Trời ngon quá chị ơi Chị cho em thêm tầm 100 bình nữa được không Đâu ra em trời trời được được ngô á được không sữa trời ơi thấy chưa người lớn ở trong làng này ai cũng ác độc hết á mình xin có một trăm hũ sữa thôi mà cũng không cho nữa ác độc không trời ơi tài con nít uống hộp thôi uống nhiều hộp hèn chi người em y chang à những người em bị bự thù lù là biết uống nhiều quá rồi uống ít lại thôi giảm cân à, lại đi trời ơi em đang tuổi ăn tuổi lớn chị hiểu không em mập mập vậy nó mới dễ thương Thôi mập thì mập vừa cái mập thù lù là nhìn đi trang heo luôn em Thôi kệ đi em ờ, em không có sợ đâu tại heo là bạn của em mà giờ chị chị không cho uống sữa không được nhưng mà chị có gì ăn không em đói bụng rồi rồi xong uống sữa xong phải ăn trời con nít phức tạp thế nhờ từ nhớ nít uống sữa ta là xong rồi no đi ngủ mà ta sao bây giờ ăn nữa Trời ăn nhiều dữ hả Ôi, ăn gì em là em phải ăn ờ, ờ, ở đây chị có thịt của khủng long hay là quái vật gì không em đang thèm cái gì sao em ăn kỳ lạ vậy con nít người ta ăn đồ ngọt ăn đồ mà đồ chả thịt bằm nè đồ ai mà ăn gì mà toàn đồ kỳ vậy ừ. à vậy thôi có gì cho em ăn cũng được chị nhanh nhanh thôi, thôi tới nơi em ăn luôn cái tủ lạnh ờ, là ờ, xong rồi, rồi, rồi rồi rồi rồi dạ dạ biết rồi trời ơi trời đưa ra đứng nít dữ vậy trời ơi <laughs> trời ơi mấy bạn ơi mình sẽ ăn hết cái nhà này luôn để cho sammy gọi là khóc luôn <laughs> trời nhanh lên chị ơi em đói bụng quá à Đấy, chị đang làm em rồi trời ơi chị làm phải cẩn thận cho em làm cho con nít là mình phải làm cho thật cẩn thận đây dạ, xong dạ, rồi nè dạ. đây thôi làm rồi, cẩn thận gì đâu mà nhanh dữ vậy gà nè đây súp nè đây súp. bánh ngọt, ngọt, ngọt nè thôi bánh kem nữa Ờ nhiêu đây sao đủ chị Chị cho em thêm tầm 3 món nữa đi Ít quá à <laughs> ba món hả Thôi thôi ăn nhiều nhiều đây rồi ok Rồi đó có sushi nè từ từ Cũng rất sợ ăn sushi được thôi Để chị làm cái khác nha à, Dạ đúng rồi em còn nhỏ mà chị cho em ăn sushi Đồ đồ đồ sống em ăn em đau bụng đúng rồi, rồi sao Pizza đó pizza Rồi món em thích ăn. Đúng rồi đúng rồi hay á hay á Thôi cảm ơn chị Bánh ngọt bánh ngọt lại đây Một khay bánh ngọt Đó rồi còn cái gì ta Đây nước phải uống nước chứ đúng không Quên nước lọc Đây nước lọc Đây nước lọc Phải cần uống nước lọc uống nước Không mà em không uống nước lọc à? không chị có coca hay là cái gì không em muốn coca à muốn cà tông gì thôi về thôi đây uống này uống ly ly gọi là ly ly ly rồi là đây là ly trà ly trà cho con nít đó nít uống trà được nha à, ok ok rồi để em ăn nha đó ừ, trời ngon nhầm nhầm nhầm trời ngon rồi lụm hết lụm hết đồ ăn đem đi ăn hết luôn à, lụm lụm lụm ừ, trời em ăn thử miếng nha chị nhầm nhầm nhầm nhầm trời ngon ok bay qua bên bàn qua đây ăn luôn mấy bánh pizza cái gì mà ăn nhiều vậy rồi xong bánh ăn luôn bánh kem chị yên tâm đi em đang tuổi ăn tuổi lớn rồi em ăn nhiều lắm có chưa chị miếng đâu rồi ok ăn hết rồi Trời ơi trời Ít nhất chưa cho chị ít bánh chứ Chị hôm chưa chị ăn sáng ăn chưa luôn á em Trời ơi chị chưa ờ. ăn sáng thì chị ra ngoài siêu thị Chị mua đồ ăn sáng đi Còn này đồ ăn chị nấu cho em mà Trời đất ơi trời nhà còn gì ăn nữa trời ơi hết tiền rồi Trời ơi đã nghèo mà còn gặp thêm cái này nữa trời ta khổ quá Trời dạ, chị ơi từ nãy giờ em ăn này em no rồi á Nhưng mà giờ em buồn ngủ quá Chị có chỗ nào em nằm ngủ không Đây góc này em nằm ngủ nè Chứ còn chỗ này đâu Sao chị cho em nằm ở dưới bếp lạnh chết Chị ờ. có gọi là cái phòng nào mà có giường êm nệm ấm để nằm ngủ không Em muốn nằm ở trong nệm Có ờ, nhưng mà có đường chỗ này hà Có cái chỗ chị ông hà cho em ngủ và chị ngủ đâu Đây nè đường chỗ giường được cái giường hà Thôi à. chị ờ. ơi em nói chị nghe là Em còn nhỏ cho nên chị nhường em cái giường này đi Còn chị chị xuống dưới bếp ngủ đi Đi ra khác nhanh lên Đi ra Gì cây á Kệ em em thích nằm ở đây <laughs> Không có cho hay dành à, ơi ủa em ơi chị chủ nhà đó em em phải chủ nhà đâu ủa ờ, chị ờ. nhận nuôi em là giờ chị phải có trách nhiệm hiểu không đây em nằm nè đó ờ, ok nằm hết cái giường luôn rồi em ngủ á chị à khoan chị ơi em nằm như thế này em cô đơn em ngủ không được chị có thể nào hát ru cho em được không hát ru à, trời đúng ơi, rồi em nói đúng người rồi chị là một rapper em ơi một rapper một ca sĩ một diễn viên xuất sắc em hiểu không hay mai rap thôi nha được được đó được. bây giờ em muốn chị ngủ ra chị ru ngủ hay rap ngủ nè em à, ngủ chị à, chị à, hát rap cho em ngủ đi chị chị hát cái bài okay. nào mà rap cái gì mà em nhớ à, trên mạng có cái bài gì hero đại chiến á nghe hay lắm à ok bài đó chị hát rồi em chị là diễn viên chính trong đó đó em không biết rồi hay quá chị Ôi. ơi rồi, rồi ok rồi rồi rồi, rồi. rap rap phong cách uh, phong cách gọi là gì ta ru ngủ nha ok chị ta Buồn thằng xa mơ mơ là thấy ngay Hero team chơi Free Fire chỉ cho biết tay Cá mập là nhất um, à, thôi thôi bỏ đi chị thôi thôi thôi bỏ đi bỏ đi Ủa, bỏ đi thôi trời ơi chị hát vậy à, em ngủ em gặp ác mộng luôn chị Ủa ghê quá à thôi em không có hát nữa đâu giờ chị cho em mượn uh, máy tính chơi game nha vậy em chưa ngủ mà sao em chơi vậy Hả Thôi em em em gọi là hết buồn ngủ rồi Giờ chị uh, ra ngoài siêu thị mua đồ ăn cho em đi Em uh, chơi game xíu Trời ơi con nít gì đâu mà ăn với ngủ với chơi không gà rếp thành heo đó em Cẩn thận nha Thôi chị đi mua ít đồ nha ngoan nha không có chơi nhiều nha dạ ừ, chị yên tâm đi chị cứ đi đi cấm phá nhà nha nhà là chị có một gái em mà phá nhà là chị không biết cái súng ở đâu luôn á đã chưa á dạ dạ dạ. dạ vâng dạ vâng <laughs> ok bạn ơi trời ơi mới có hành hạ có tí thôi mà sammy đã gọi là khóc lên khóc xuống rồi thôi được bây giờ tiếp theo mình sẽ gọi là cho cái gì nữa đây ta uhm, sammy làm youtube thì gọi là cái dàn PC này sẽ là dàn PC để Sammy quay video đúng không? Ok, mình sẽ đập ra đem đi bán các bạn ơi. Đó, đem đi bán lấy tiền mua KFC ăn. okay, đập ra đập rồi thùng PC đem đi bán thôi bạn ơi Hay, Phải cho như vậy nó mới ác bạn hiểu không Khoan khoan từ từ Để coi coi Sammy đi đâu rồi à... Ồ, hình như là đi mất tiêu rồi, đi mất tiêu rồi Ok, đem thùng PC đi bán Đặt cô, đặt cô La la la la la la la la la la Trời ơi mấy bạn ơi Bán vàng PC được 5 kim cương hay Bây giờ mình sẽ đem 5 kim cương này Gọi là đem giấu ở trong nhà Để sắp tới mình gọi là mua con heo đất Mình nhét vô các bạn ạ à. Ok vô nhà thôi à, Ôi mà khoan từ từ Tính ra thì Sammy đi siêu thị hình như vẫn chưa về hay sao bạn ơi Vô nhà hay vẫn còn cửa khóa nè Chị Sammy ơi Dạ Sammy à Ủa hình như Sammy vẫn chưa về <laughs> Ok bạn ơi Nhân lúc Sammy chưa về Thì mình sẽ kiếm À trời cái đầu mình mình lùng quá mấy bạn không thấy được mặt mình Ok Ôi đi bước lên trời nè Nhân lúc Sammy đang gọi là gì ta Đi siêu thị chưa về thì mình sẽ xây thêm một cái bẫy để mình cho Sammy nha các bạn nha <laughs> Ok hợp lý Đây hồi nãy mình ra ngoài chợ mình bán vàng PC Mình có mua thêm một ít đồ để về cho anh nữa bạn Đấy bây giờ thì mình sẽ xây một cái bẫy cho Sammy nha Đó Thì cái bẫy này dễ ẹt lắm bạn ơi Dễ làm làm dễ sợ á đây mình sẽ làm cho các bạn coi nè chúng ta đầu tiên là chỉ cần đập cái ờ, khu này ra đó ờ, sau đó um, làm cách nào để đào xuống đây được ta ờ, có cây cấp không nha đi kiếm cây cấp coi À đây đây thấy rồi có cây cấp nè Trời may quá Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống dưới như thế này nè các bạn ơi Đào xuống dưới rồi Mình sẽ đặt TNT vào đây Cái bẫy này là cái bẫy cực kỳ đơn giản luôn các bạn Rất là dễ để cho anh Ok rồi à, Sau đó lắp két lên đây rồi đặt cái tấm dáng ở đây À Sammy mà đi về ha Sammy chỉ cần mở cửa bước vô cái Là Sammy sẽ bị lọt bẫy ngay lập tức <laughs> Trời ơi, sao mình ép của ta Thôi kệ đi Làm em bé cho mà ai biểu lần trước bả cho mình trước chi đúng không bạn Rồi ok Thôi bây giờ mình lên trên phòng đi ngủ uhm. Rồi để tham về Ê. Uhm. Đi ngủ thôi Em bé ơi có đồ ăn rồi nè em bé ơi có đồ ăn rồi nè Ủa, Ủa gì đây Ủa Ui à! À! xong bây giờ banh chành rồi giờ sao đây cái gì đấy ủa từ từ nhà mình nổi thế này ủa còn còn con còn em bé thì sao ủa em bé ơi em bé bị gì không giờ em bé ơi ui ui ui lên lên lên, lên xem con em bé bị gì không trời trời đất ơi trời ai phải làng với xóm nhà tôi vậy trời ơi em bé ơi em bé em bé có bị gì không em bé Ôi, trời ơi may ừ. của em bé chưa Ủa? bị gì hết đang Ủa? ngủ hả Ôi chị Sammy Ôi. trời ơi, chị về rồi hả trời ơi, em em nhớ chị của em ở nhà mình em cô đơn em cô đơn quá trời ơi trời ơi em có bị sao không hả bị gì xem xem xem coi em có bị gì đâu có bị trời ơi trời may quá tự nhiên chiếc nhà thì có cái, cái, cái ai mà cho ác ô đặt cầu bóng trước nhà gì về nhà chị banh xác luôn em trời ơi trời buồn quá nhà mới sửa trời ơi chị ơi ai mà cho anh chị ép quá vậy thôi chị đừng buồn bây giờ em chỉ muốn nói với chị một câu thôi uhm, đó chính là đồ ăn của em đâu ờ à, trời tự quan tâm tôi chi lắm đưa đồ ăn đây nè ồ đây đồ ăn nè mấy ông nội nó đồ ăn nè dạ cảm ơn chị trời ngon quá ừ, trời ơi thèm quá cảm ơn chị nha bánh bông lan nữa kiểu nó em thích món này lắm chị ơi ơi ai đem thôi thôi được rồi thôi em ngồi đi khổ quá thôi bây giờ chị làm đi đi, đi làm video cho mấy thằng fan xem nữa nè dạ dạ dạ, à. Ừ, trời sáng sớm gặp chuyện gì ngon quá Dạ. Dạ. Ủa gì ạ? Trời ơi, cái bộ PC tôi đâu rồi? À, ôi, trời ơi, chị ơi, em quên nói với chị gì vậy? <laughs> Ôi trời, chị ơi, chị biết gì không? Hồi nãy á, em em em đang nằm ngủ thì em mở mắt ra, em thấy có một tên trộm lãng vào trong nhà rồi hắn ta bơi luôn cái dàn PC của chị bỏ trốn rồi. Đó cái gì? Một thằng ăn trộm vào nhà chị lấy đồ. Đúng, Đúng rồi. Lấy PC của chị. Ủa Đúng sao luôn. không Trời ơi trời bộ PC biết đắt tiền lắm không Vì làm quá bao nhiêu năm mới được bộ PC đó em ơi Trời ơi. ơi Chị ơi em nói chị nghe nè Làm sao em ngăn cản được Nếu như mà em nhào vô em ngăn cản á Thì tên trộm á chắc chắn hắn ta sẽ bắt cóc luôn em á Tại vì em còn nhỏ quá em không ngăn cản được Chị không cảm đi Ờ chị biết rồi <laughs> trời ơi, Em cũng buồn em cũng buồn chị lắm. mà biết ai mà là ăn trộm cái bộ pc đó em trời chị băm ra thằng trăm mạnh cho cả ơi trời Hả cái gì Trời sao mà mình nghe hơi sợ sợ bạn ơi Sammy mà biết rằng là mình cho anh bả cái ba băm mình thành thành trăm mảnh cho cá ăn quá ta ờ, Sợ quá à, ừ. à, à, à, Trời ơi à. Chị ơi thôi chị đừng khóc à đừng khóc mà chị ơi chị đừng khóc em nói chị nghe nè thôi bây giờ chị ở đây nha à. em à, à, không không bây giờ mình ở nhà thì buồn lắm chị hay bây giờ chị đi chơi với em đi em dẫn chị ra ngoài đây vui lắm em biết chỗ này có cái nhà trẻ vui lắm ra ngoài đó chơi ờ chị? trời chị phải người con nít như em đâu mà chị ra nhà trẻ gì chơi gì ngồi em chơi đồ chơi chơi bán hàng á ừ, vui lắm vui lắm chị ơi chị cứ đi theo em đi em dẫn chị đi nha đi đi đi, đi nhanh lên nhanh lên đi đi đi ờ đi. biết rồi đi. mất hết tất cả rồi trời ơi ai làm nổ nhà của chị lủng nguyên cái lỗ to đùng vậy trời ác độc trời ác độc tức ghê luôn á trời tôi đi được cỡ sau em ơi may quá cỡ sau trời dạ dạ dạ <laughs> ôi mình đi thôi chị ơi nè nè chị ơi chị đi theo em em biết chỗ này vui lắm nè chị đây tên tên tên tàn xin giới thiệu chị đây chính là shop hero đó ờ, cái shop hero này em hay có mấy lần mẹ em dẫn vô đây mua đồ chơi á vui lắm chị vô đó lựa đồ chơi với em đi ủa em shop này shop của chị mà Ủa? à cái này hả u cái này shop hero là shop của chị hả hồi em đâu biết đâu thôi được rồi chị buồn đúng không chị vô đó chị lựa đồ đi mua mình mua đồ chơi á mình mua mình mua sắm là mình sẽ vui hơn á chị mà tốn tiền chị chứ có tốn tiền em thôi mà sao đây chị đây đây được? em có năm kim cương cho chị nè chị mua đi ôi nhiều quá hen chắc vô được ờ thôi cũng được năm kim cương cũng mua được nhiều đồ thôi dạ mà dạ vô, dạ vô, em vô. Dạ ok thôi chị cứ vô đó trước đi Em ngoài đây em đợi chị rồi Em còn nhỏ à, em không dám vô mấy chỗ này đâu Rồi vô đây rồi em lỡ em thấy đồ chơi đẹp quá Em xin chị mua nữa không được không được Em không muốn làm à. gọi là người ta làm phiền chị Thôi chị cứ đi mua sắm đi rồi nghe hợp lý á để chị mua mấy đồ rẻ rẻ nghe dạ dạ rồi, đứng dạ. ra đợi nha dạ dân vâng, dạ dân vâng. <laughs> ok mấy bạn ơi rồi bây giờ sammy đang mua đồ nè mình sẽ cho pha cuối cùng mấy bạn ơi đây các bạn hãy nhìn đây ten ten ten ở đây mình đã có mấy quả tiền tnt với lại là một cái bật lửa bây giờ mình sẽ cho tiếp theo mình sẽ tấn công gọi là ta Gamin Hao các bạn ơi đó mình sẽ gọi là cho Gamin Hao bị nổ ở tổng đầu Sammy sẽ khóc á ok hợp lý đó mình sẽ đỏ như thế này à, ok rồi đó sau đó mình sẽ kích hoạt chuẩn bị các bạn coi nổ nè ui bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm Thôi ơi mấy bạn, mấy bạn nhìn nè Nổ bánh luôn ra mình hao rồi các bạn ơi cũng may á nha là mình còn là cho nổ nhẹ <laughs> chắc là lần sau mình phải cho nổ nổ nguyên cái căn ra mình hao luôn vậy nó mới vui đó trời ơi trời ok à tới lượt shop hero nè qua shop hero à, đi qua làm nổ shop hero luôn à, <laughs> ok ok à, đặt nè tnt nè tnt nè đó đặt vô rồi kích hoạt nổ đi nào <laughs> Trời ơi Banh chành bành luôn rồi <laughs> Thôi OK từ để mình gọi chị Sam à, Sam ơi Sam ơi Chị Sam ơi Trời ơi đổ banh chành rồi ờ, Ủa cái gì vậy Có bé nữa của tôi Ủa cái gì vậy Trời trời chị ơi em không biết ờ, em em em không biết gì hết trơn á tự nhiên em đang đứng cái tiền shop hero nổ tung ôi, ôi chị ơi đằng sau lưng chị có gì kìa sau lưng chị kìa đâu ok sau lưng ném ném ok rồi rồi rồi à. ủa gì vậy ủa, ủa chị ơi hình như em mới thấy trong người của chị có tnt với lại bật lửa đúng không Ủa cái gì đây? Ủa sao? Ủa sao trong người vậy có TNT bật lửa vậy? Thôi ơi, em biết rồi. Thì ra chị chính là người làm nổ gọi là shop hero với lại là gaming hao đúng không? Ủa, em đi bán đó đúng mà. Nè. Không phải trời không phải chị chứ nói thật. Chị đang mua đồ chơi cho em mà, hôm nay chị mua Không không, em không tin. Em không tin bằng chứng bạn đây thấy không nè TNT nè bây giờ em sẽ ra em mát chị mèo Semi em mát chị ca mui, mát anh Mít Dịch mát anh Siro mát anh Kayon bởi vì chị phá hủy gọi là làng của mình đi, à, đi mát mới được ừ. đi mát đi mát mẹ em ơi trời trời ui cái gì vậy cái đâu bị luôn hả trời đất <laughs> ơi đi mát em đi mát luôn em ơi đâu <laughs> phải chị mà ok mấy bạn ơi vậy là hôm nay mình đã hóa thân thành em bé siêu quậy mình cho anh sammy đó bạn ơi đó bạn thấy không mình đã nói rồi mà một khi mà dám cho anh phong cận là phong cận sẽ cho anh ngược lại mà cho anh còn ác hơn nữa bạn thấy mình ghê không đó bởi vậy cho nên đây một, một lời cảnh báo đến cả những người nào trong Hero Team Nếu như có xem video này hãy nhớ đừng bao giờ cho anh Phong cận Cho anh Phong cận là có chuyện đó nha Có chuyện đó nha <laughs> À quên tất cả những gì từ nãy giờ đều là ở trong game hết Cho nên là mấy bạn nhỏ đừng có bắt trước nha Cái này là game nha bạn nha không được bắt trước nha Ok còn bây giờ thì tạm biệt mọi người Không không không không đứng lại làm gì tôi yeah. Tạm biệt mọi người tạm biệt mọi người